Ok, bắt đầu livestream của tối ngày hôm nay thôi <coughs> Cái chuỗi ngày ờ, bị cấm livestream của tôi tới ờ, một tuần lễ Hôm nay còn 6 ngày Vẫn ờ, like cái kênh phụ rồi nha mọi người Chứ mọi người là con The Sim 4 Giờ tôi vô tôi xây nhà thôi Chứ chắc là mình sẽ hạn chế lại chơi mấy con game cốt truyện lại Để chờ nào nó mở lại thì tôi sẽ chơi Còn The Sim 4 này thì nó không có ảnh hưởng cứ chơi tới chơi tới thôi nó không có đụng tới cốt truyện nhiều nãy giờ tính không like đó mọi người rồi vô game mình sẽ bỏ cái nhà này mình ra tới ờ, quản lý thế giới thôi tôi sẽ đây vô vô cái làng của mình chắc sẽ xây nhà thôi mình giờ cái nhà này đi được không ta rất gần hết rồi Nhà máy cà đồng nè Này con còn một cái mảnh nằm trong này Rồi ờ, cô sinh viên này mình chưa đụng tới nữa nè Tôi vô cái nhà trong này đi Thiết kế một cái căn nhà thiệt là tạo là thiệt, ô lộn thiệt là đẹp Chắc không tạm người đâu Ra vô xây nhà luôn cái video này tôi sẽ dùng qua lại cái kênh cũ cái kênh um, chính của tôi là Red Apollo Gamer còn này kênh phụ này là Red Apollo TV tôi rồi tôi xây cái cái kênh này ra để tôi phát lại video đó nhưng mà không có thời gian làm Hai Nhung follow cho anh đi, ô subscribe cho anh đi Kênh mới có 10 subscribe, chán Làm biến cài lại quá à. Cài lại vẫn được cày view lại vẫn được nhờ cày kêu ông hào đi nói rồi nói hào rồi chắc bận quá không coi được với hào hồi trước cũng có subscribe kênh này rồi á ngồi kệ dạ xây nhà cho nhung nè Tường thiết kế sao nhà cho đẹp coi Chờ khoảng tiếng ha mười gửi nghỉ Muốn có hồ bơi không Nhung? muốn có hồ bơi không nhung nhung muốn anh à, xây hồ bơi cho không không hả à? nhà không có hồ bơi hả không thích nhà có hồ bơi muốn có bột tắm ok nhà mình à, cái hình hơi à, kỳ lạ chút xíu ha mình sẽ làm cho nó hơi khác đi một chút nâng cái nền lên nha nhà nó có nền rồi chứ để cho lỡ nước mưa này nọ nó không có dột vô lầu thang tôi để bên này luôn mình sẽ làm khác đi một chút không để lầu thang phía trước nữa để lầu thang ở phía sau làm theo kiểu ờ, nhà gỗ nhiệt đới ha làm bậc thềm nè thì mình sơn cái này luôn đi công chút xíu quên cái màu đậm hơn chút đó rồi ok hạ cái này hạ cái này xuống cho dễ chơi mà nó xây xong được cái nền thiết kế sao cho đẹp ta Tại giờ mình xây là xây tự do nó không tốn tiền nên thoải mái xây cái nhà thiệt là gọi là ảo diệu 10 đô nè này cũng được giống nhà của Trung Quốc không giống nhà bên Trung Quốc ha tôi đang à, thiết kế từ từ vô cửa đi cái màu này cũng được nè 25 thôi cái nào cũng bằng nhau ha cái này đẹp hơn coi cái này đi mà màu nó đậm hơn chút cho nó hợp với cái nhà màu đen coi cái này là được rồi xong mà đã có ờ, cái chỗ này nó sẽ trống nè nó sẽ dư chỗ nè xây cái lọt thang ở đây luôn là đẹp tiết kiệm diện tích luôn rồi than gỗ luôn lấy nó lên xoay nó vô trong làm cái vách ngăn che cái lầu thang lại anh em thấy vậy thôi chứ mở lên nè à, nó nó sẽ che che cái lầu thang lại anh thấy không nó sẽ có cái đường đi vô thôi đường này đường vô vui lên lầu thang tôi ngang cái chỗ này lại luôn khá hay tiếp tục lên lầu cái lầu thang góc này nên không thể nào gắn cái uh, Su sẽ làm cái máy hiên ở đây mai mốt kênh này là kênh phụ với mọi người tôi sẽ up mấy cái uh, ờ, video phát lại của kênh kia xuống lọc rồi tối hả hai hào kênh kia bị cấm rồi hào ơi kênh kia bị cấm like rồi quá buồn kênh kia bị cấm like một tuần này là nâng hết luôn à no tôi đang thiết kế ờ, tôi tính nâng cái chỗ này, cái này lên nè không chịu nâng là nâng hết luôn nâng là nâng hết cái nền luôn no cho bị cấm hả tại tôi ờ, hướng dẫn anh em cài game á nhưng mà đụng tới cái chỗ mà cái link turen á cái link turen để tải The Sims 4 á, cái thằng turen nó không cho nó không cho không cho mình đụng vô cái link của nó thế là tôi liên tôi liên kết cái link nó vô trong cái miêu tả đặt trước bị hết lần rồi mà tôi quên lần này bị hai gậy là nó cấm luôn nó nó cấm tôi một không cho like ác dễ sợ không trong khi đó là mình hỗ trợ nó mình cho người ta biết thêm về nó mà nó làm vậy thằng thấy nó kỳ không ok đó giờ uh, chắc phải lắp cửa sổ rồi chứ nó tối quá khó xài quá có mấy cửa sổ mới nè nhưng mà tôi đang theo cái hướng là nhà gỗ có cửa nào dài dài bự bự không cửa ở đâu không còn lấy cái cửa này là được rồi cửa hết sức bự mỗi chỗ một cửa cho nó sáng rồi méo ta cửa sổ trôi cho nó sáng còn này nhà vệ sinh nhà vệ sinh lắp cái cửa nhỏ nhỏ rồi góc này là cái góc bếp góc bếp thì à, có màu khác không màu gỗ luôn cho nó đúng màu của ngôi nhà gắn cho hai cái sao nó không cao bằng nhau ta em thấy nó lạ không chịu bị lạt nè ok tôi tôi làm dưới này trước từ từ lên trên, lên trên lầu sau tập à, từng chút một nhung kêu hào vô coi like hả đúng rồi nhung hỏi hào ủa sao không thấy không lấy hào vô lời coi mà đổ nền luôn đi Để mình mua đồ vật dụng á nó trùng với cái màu nền nó đẹp hơn tông sạc tông tôi đang ờ, xây một cái nhà nhà gỗ quá hào nguyên căn gỗ hết luôn kết hợp đó là một làm phong thủy phòng khách nè bây giờ xây cái nhà bếp trước tôi sẽ làm cái nhà bếp thiệt là đẹp xong mình chuyển cái nhà đại gia của mình qua đây mình có thể bê thiết kế này vô đây được luôn á tự động đếm là sao ta tự động đếm rồi mình kiếm cái tủ nào là nó xài ít điện nhất kỹ năng bằng nhau nè nhưng mà thức ăn thằng này còn ờ, bằng nhau hết cái là cái tủ này đi cái tủ này hợp với cái màu của ngôi nhà anh em giúp tôi một like nha giúp tôi một like còn ai chưa subscribe kênh subscribe kênh giúp tôi nha kênh này kênh ờ, kênh phụ kênh kia tôi vẫn làm nhưng mọi người đừng có bỏ subscribe tội nghiệp <laughs> kênh kia tôi vẫn còn làm á chỉ có cái là mình sẽ ngừng cái kênh kia một thời gian để tôi tách cái ờ, Ủa, nó bị nó không có khích nè mọi người không có khích nè em thấy không giờ nó ra ngoài luôn nó không khích thì mình giờ nó ra ngoài luôn đó vậy là đẹp cái tủ ô cái này hợp lý nè mà mấy này độ bền thấp lắm độ bền thấp độ bền năm nè kiếm cái màu nào hợp với cái màu của mình uh, hợp lý giờ thiết kế thêm nó dư được cái chỗ này chắc tôi sẽ không nói vô đâu vậy được rồi bao nhiêu cái đây cái bếp mà nấu dư xăng góc này mình để cái gì thì hợp lý ta có cái bàn nào đẹp đẹp không trời bàn gỗ khổ cái gì cho nó vô đây luôn ờ à, để ghế vô chắc nhung nhìn game này nhung cũng khoái lắm đúng không thường là con gái thích mấy cái game này lắm rồi phải làm thêm mấy cái tủ ở trên nữa cho nó hiện hại điện đơn giản quá quá đẹp cái uh, ờ, máy rửa chén mấy rửa chén mình cái màu này luôn đi cho nó hợp bụi đâu à, bữa, bữa giờ mình xây cái mấy cái nhà rồi sim mới mình quên cái này hoài nè anh em cái máy báo cháy đó, mình quên hoài luôn không có gắn thùng rác thùng rác chắc chắn cái thùng này không đi đâu được hết đó hợp lý hoa hoa lên nó bự vậy không cũng được á chung để góc này cũng được nè để tôi hạ xuống cho anh em dễ coi nó để này cũng đẹp cũng đẹp nè nó chia cái bếp mình ra trời ơi nhìn nó phong cảnh thích game bán đồ ăn hả dạ nhung thích uh, chơi bán đồ hàng rồi đúng rồi phải có gặp báo cháy ừ rồi trước mình quên vụ nó hoài luôn tôi đang uh... đó trời ở nhà này trước thấy cái bếp là thấy ngon lành rồi đó thơm tho rồi đó. cái này nó cộng được cái điểm môi trường nhưng mình, nó nhà sạch sẽ nhà đẹp đó. tôi sẽ lắp đèn giờ lúc này mình không có lắp mấy cái đèn dài dài nữa mấy cái đèn mà treo tường nữa chỉ lắp đèn dài thôi đó mỗi mỗi phòng cây là được chứ nó cho lắp ray thôi thôi vậy được rồi mình làm từng chút từng chút một thôi nhà nó mới đẹp được tới làm tới cái nhà vệ sinh cho nhung là nhung đòi nhà vệ sinh phải có bồn tắm cái cửa đã này làm cửa cửa kiến luôn mình xin cửa kiến luôn Việt Nam nghĩ tới 5 ngày có đâu hôm qua hồi sáng nay tôi đi làm rồi đó Hào hồi sáng nay tôi đi làm rồi mà hôm nay tôi ở nguyên một ngày ngoài đường rồi nó mệt tưởng là không like rồi đó một là nản live chim ờ, ít người xem kênh thì bị uh, bị cấm like nè ok ông nhung rồi xịn sò liền thiết kế thêm một cái phòng tắm lỗ thiên toilet Ờ, đâu rồi cái toilet uh, ngồi chậm hỏng đâu rồi kiếm cái nào nó có màu uh, ờ. hoa này không đẹp ngồi <laughs> đi để mà trời thôi kệ đi nên kiếm cái màu tông sạc tông cái này mình hiệp view theo màu quá chắc cái nhà này hơi bị mắc rồi nha rồi đập giò nè cái màu này nó hỏng nó bị nó bị tịch so với cái màu uh, kiếm cái khác nó đẹp đẹp chút xíu không còn cái này được nè bỏ cái kia đi để đây để mình đi nhà tắm xong cái mình bước xuống đây nó không bị ướt ừ. dân có tiền nó vậy đó chảnh dữ lắm không có cái màu nào đẹp đẹp ha sang trọng liền xài giấy về để xài giấy bên mỹ mà nhung game này game của mỹ nhung ơi nè vãi thì chứ để đây được luôn nè giờ tôi mới biết luôn á cái lượt đó nè gan giả có đợt này nó có thêm cái này mới nè mọi người update lên nó có mấy cái mới nè có gần giả nữa nè tôi cũng chịu nhà làm game nữa đây cái khăn nha khăn để lau người ở đây ok chưa chán vậy hả không chắc có dồi sạch á ừ. đây do cậu râu khăn đàn khăn không mà mới sấy tóc rồi nè nhung quá sợi tóc nữa nè ô nguyên một cái gì luôn nè con này hay quá nè cái này hay quá nè nhung rồi coi có màu nào nó hợp với cái đó hay cái màu này trời đã không nguyên cái kệ để đồ luôn xà bông đồ rồi cái này là để uh, ờ, dục mấy cái đồ mà dơ nè hết chỗ để rồi để qua đây góc này là để đồ là hợp lý cái này là cái gì như kiểu đãi khăn mấy cái khăn tắm á để cho nó nó không có màu khác nó không có cái màu tập thơm màu này chán lắm cái này đẹp ghê á mấy cái ngon không có mấy cái khác ngon hơn cái bàn nhỏ quá cái tủ nó nhỏ quá để nó nhìn nó không đẹp thôi được rồi vậy được rồi khỏi bên mỹ xài giấy thôi đúng rồi ít xài dầu sạch lắm lính mỹ á trong nhiều yếu phẩm của nó nó có cù giấy chủ đích luôn <laughs> nếu mà anh em nào mà có ờ, tìm hiểu á tụi lính mỹ á trong cái du yếu phẩm của nó dục xuống á, là đồ ăn đồ uống đúng không trong đó có có giấy chùi luôn đó là sự thật xấu quá Tại vô đây là hợp lý Thôi từ từ Để Tôi, tôi kiếm cái tôi để ngôi nhà nhìn giống Nhật Bổn quá chị Nhà này chắc mắc tiền lắm nha Xong tính tiền trăm triệu chỗ này tôi để hồ cá hợp lý ở khu này dư làm gì ta không âm vô đây được nó dướng cái gì rồi này tự nhiên dư gắn thêm cái cửa này nữa phòng làm việc á phòng làm việc mình cho nó cũng hơi gỗ gỗ luôn mình đây phong, phong cách gỗ mà má đánh chữ ngày xưa thằng này xài tiền hao lắm cái này đi có gì hay ho ta không có gì hay hết ta ơi kiếm cái gì đó lạ lạ tôi để cái này là cái gì cái bàn thủ công đúng không giống như nhà kho rồi mấy cái đồ này giống như trong nhà kho rồi rồi xong làm cái nào luôn Ủa dưới nhà đẹp chứ ta kiểu nó có cây cỏ vô cái nhìn nó mát mắt á trong cái chỗ làm việc cũng để dài dài cái cây nữa nhà này quá đã coi như là ở dưới phòng khách là xong rồi dùm lên lầu mình xây hai phòng ngủ cái lan can cái lan can này đặt này tôi đẩy để đồ ngoài đó luôn mình thiết kế sau cái lan can cho nó rộng chứa đồ được bên mỹ xài xài bằng gỗ không à đúng rồi cho nó nhẹ hào với giá thành nó đỡ tốn tôi sẽ ngăn cách cái uh, cái lầu thang ra thì cái diện tích này mình chứa đồ chỗ đó mình để máy hút bụi đồ được á rồi phòng ngủ đây nè xây hai phòng ngủ cắt ngang đó là sẽ được hai phòng ngủ phòng lớn phòng nhỏ phòng nhỏ đứa con phòng lớn của ba mẹ tôi sẽ chỗ này tôi sẽ bay xây kiểu mà hơi bán bán ngoài trời giúp xíu bán thiên nhiên giúp xíu lứng ra ngoài luôn lấy lứng ra ngoài chút dư tiền mà nên thoải mái nó không có tính tiền mình này không đẹp cái nào nhỏ hơn cái này Để tôi kiếm rồi Để chung màu mới được ok và đây mình để mấy cái đồ lặt vặt kiểu ờ, cái phòng để tập gym đó cửa cái này lắp cửa sổ lắp cái dạng bự luôn có cái nào mà bích chịch luôn ta đây để mấy cái máy tập kim lỡ rồi mà lấy ra ngoài luôn nó ra ngoài luôn chích cái này sơn lên cái mấy cục rẻ tiền thôi trời thôi cái này đi cái kia thô quá này là đi ra đâu ta bếp đúng không Phía dưới tôi con à phòng làm việc có cái chỗ này để đi ra ngoài nè làm thêm cái cửa nữa chắc không làm cái kiểu này kiểu này nhìn nó hơi không đẹp Cái kia nhìn nó thô quá Cái này ta nó không ập vô được ta ập vô vậy không cho không cho để sát mí không cho để sát mí thì rất là thiên nhiên đúng mày Cô đang xây theo kiểu thiên nhiên á hả để cho ập sát mí không nó cho ập tôi ập vô vậy ta ập vô là bao đẹp luôn cho thôi còn nhiều chỗ mình chưa có làm cho đồ vô này để lầu lại chút xíu mình sơn nhà xong là đẹp à lắp đèn cho nó là thống nhất lắp sao cho nó nhìn nó đỡ thô thôi chỗ nền trước đi xài cỏ ngủ bây giờ này mấy giường xịn không nè à? giường trên một ngàn là giường xịn không tôi nhớ cái này nó có cái màu xanh lá mà ta ngon có của restaurant đây tủ lạnh mini đúng theo kiểu mà khách sạn năm sao hôm bữa hào lắp cái quạt trần xong tuổi nó không ngủ vì bị vướng víu tôi không thích lắp cái gì trên đầu tôi nói chưa giờ tôi lắp ờ, cái ờ, cái đèn tôi còn phải lắp bên hông nữa kìa cho nó đỡ dướng với bạn kia Cái bạn này cũng đẹp rồi nè Lấy bạn này đi Bạn này bự mà nó, nó rẻ hơn mấy bạn kia Ủa, có bạn rồi mà Đây, cái bạn vô đây rồi Sai đồ chơi Ê tụ tổ này khỏi để đi Có ghế gì không anh? Ừ. Không em Cái đó ở Việt Nam mới có nó tôi tính để gì tôi quên luôn à, tủ bự quá cồng kềnh quá nhìn thấy mấy tủ này nhìn thấy ghê quá uh, có chỗ ngủ rồi phòng khách bây giờ mình tới cái khu tập thể dục thể thao cái khu này mình để cái máy chạy bộ rồi máy chạy bộ đâu cục xinh nè có cục tôi nhớ có cục rẻ hơn á rồi uh, giải lao là kiểu sinh vườn một cái bàn sao nó hết nhạc rồi chắc mình xây nhà lâu quá nó hết nhạc luôn Tại bài đâu không vậy ok đó coi có cái bông nào treo tường không nó không gộp lại được à chán vậy cứ tưởng nó gộp lại được cái này đẹp hơn nè bỏ cái nãy đi cái này đẹp hơn đó trời ơi hồng kim vậy chất lượng quá đồ gì nữa để nương này lên lắp cái kiến ở đây nữa thì như có kiến ngầm tường Cứ dài em ta Nó ba lớp kiếm cái kiến hai lớp Dài quá Đúng kiểu phòng game trong nhà luôn á Dướng rồi Sao xây nhanh vậy? nhanh đâu lâu cũng chết nửa gần một tiếng đồng hồ chưa xong cái nhà nữa nè có kiến luôn nha coi như là đã xong được ờ, bảy mươi phần trăm rồi đó làm tiếp mấy cái ờ, đây bộ đánh cờ bộ cờ vua hình như cái này là bộ cờ vua xịn nhất rồi đây bộ cờ vua một ngàn biết cái nhà này ai ở được tiền không là tiền Tôi để đâu rồi? cứ để đây góc này trước ha à, thôi đây ở đây là hợp lý nè cái này giải tranh là nằm ở dưới là cũng ok nè ăn bớt cái này đi chịu hôm đây đó phải vậy chứ Để thôi mấy cái guitar piano rồi chỗ này còn dư cái chỗ này quá rộng quá thiết kế gì đó thêm hay hay cơ hay lại bức tượng ở đó thôi để phù điêu rồi chỗ để cái máy hút bụi ok hào tôi có tôi tính chỗ để máy hút bụi rồi ghê cấp đâu rồi ba chứ siêu chưa ba tôi tính rồi đây hợp lý chưa xuống dưới thêm một cái nữa thuộc ngay phòng khách đó. Đây, vô đây trên lầu hình như còn thiếu thiếu à. Thôi chắc vậy được rồi Giờ sơn nhà thôi Trên nóc chưa làm Làm nóc Nên biết rồi điểm mạnh của tôi là làm cái nóc nhà mà cho nó vô chút xíu kéo này cho nó gán ăn vô trong cái này luôn khu này khỏi luôn à từ từ từ tôi lắp luôn lắp cái kiểu này kéo nó xuống cho nó dẹp luôn nóng lắm còn 5 phút nữa hồi nào còn 7 phút anh Giang ha chạy thì tới mà xỉu luôn <laughs> kệ nó mình cứ xây đẹp chứ đã sau mình kiếm cái nhà đại gia mình chuyển vô kiếm cái màu đẹp đẹp coi hợp với nhà nữa chưa ở ngoài thiếu cây ha nó vàng quá mà nó không có cây nhìn lại nóng thấy nguyên một cái màu vàng khè vậy mà không có cây gì hết thấy nó nóng trong muốn sơn màu này luôn đi lúc mình chơi mình cũng hạ xuống cũng có thấy màu đâu sơn luôn để mình coi coi tổng thiệt hại ngôi nhà này là bao nhiêu xong tôi vô tôi bán bất đồ <laughs> để lại rồi để, để lại uh, thiết kế thôi còn nội thất thì bán hết mà C4 này nó không cho mình xây hồ bơi trong nhà không có đem cái hồ bơi trong nhà luôn thiết kế ở ngoài thôi Hào đánh giá rồi nhà này sao Hào ok không đẹp không ok bự vậy nhỏ thôi chơi ha dài quá sao nó không cho âm vô đây ta hồi vậy cũng được có không khí thiên nhiên quanh làm mấy cái cây nữa là được thấy mát mắt liền à lắp thêm một cái này nữa có chỗ lắp chỗ này mình lắp thêm được cửa nữa nè chích ra nó sáng này nhà vệ sinh không lắp cửa được xong nha chưa sơn xong ok này là nhà tôi mới xây xong tay nghề xây nhà tôi càng ngày càng lên đúng không mọi người đẹp ha có cổng trời luôn chú bộ coi lại cái nhà kia chưa nhiều cũng rẻ nhà macaron cà rồng nè 46 ngàn Trời mấy cái nhà này dư sức chuyển vô Tôi coi tài khoản nhỏ này coi Còn có 6, còn có 8 ngàn 6 à Còn cái nhà này ờ, đợt trước mình ở nè 13 ngàn Mình có thể cho con đợt sim Mới vô rồi trong đó ở được á mà chắc tôi thoát nha mọi người ốp nha mọi người bữa sau mình chơi tiếp trong tuần này là tôi sẽ like ở, ở bên kênh này nha anh em thông cảm kênh kia nó bị cấm rồi nói nhắc lại cho anh em luôn là kênh kia nó bị cấm một uh, tuần rồi thì tới thứ hai tuần sau thì mới uh, mới livestream lại kênh đó được chủ yếu tôi sẽ like kênh này và những video mà tôi like trên kênh này tôi sẽ up lại nếu mà kênh đó nó mở lại bây giờ nó nó khóa livestream nó khóa luôn cả đăng bài với nó khóa luôn là đăng video luôn coi như là nó khóa miệng tôi lại rồi đó không cho tôi làm á không sao tôi còn ba kênh nữa kênh này còn hai kênh khác nữa mà hai kênh đó như kêu tôi bỏ phế tôi không đụng tới á rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha giờ tôi up đây bye bye